nên không chấp nhận không gian riêng tư Em không tôn trọng anh Em không tôn trọng cuộc sống hôn nhân Em chỉ thích làm những điều mình muốn thôi Nói tóm lại Em là vợ của anh Em phải biết nghe lời chồng Em là phụ nữ Nhưng mà em cũng là con người Em muốn có không gian riêng của em Em muốn được làm những gì mình thích Chơi với người mình muốn Ê sao ngộ vậy mày Sao lúc tao tàn mạn lụng bại Lúc tao nghèo khổ không con nào thằng nào điện với tao chứ một lúc tao mất lên như diều gặp gió cái điện thoại tao tiếp không kẹp và tin nhắn liền liền liền liền ghép không kịp luôn bây giờ mình kết thúc với người yêu cũ á đau lòng lắm chứ tiếc lắm chứ mình cũng đã tốn rất là nhiều thanh thời gian cả thanh xuân này mình chỉ dành cho một người thôi mà nhưng mà phải hiểu là đã không phù hợp dành cho nhau rồi thì bạn có cố gắng nhiều bao nhiêu đi chăng nữa cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn là không phù hợp mà đã không phù hợp rồi thì cố gắng để làm gì vô công thôi cố gắng để làm gì cuối cùng thì cái sự cố gắng của bạn á nó cũng dành cho người khác nếu mà mình vẫn còn yêu nhau á vẫn còn thương nhau á thì mình chỉ cần trân trọng hiện tại thôi vì cái ngày mai mà mọi người đang nghĩ tới á nó chưa có tới và mình không biết nó sẽ như thế nào có chuyện gì xảy ra có cái gì ùa tới làm phá vỡ cái tình cảm này không cho nên là để có thể yêu thật tốt thì mình chỉ hãy yêu hiện tại thôi anh nhìn xem anh có cái gì anh đã không có gì rồi mà tôi vẫn ở bên cạnh anh trước giờ Tôi chưa đòi hỏi anh bất cứ một thứ gì hết đó Anh nhìn đi Ở ngoài kia kìa Biết bao nhiêu người theo đuổi tôi tôi đâu có chịu đâu Tôi vẫn chọn ở bên cạnh anh Mọi thứ đều có thể bỏ qua Trừ phản bội Tính trước thì sẽ không bước qua được nên tốt nhất là nếu mà có yêu á, thì cứ yêu hết mình ừ. không phải là mình không nghĩ đến tương lai nhưng mà mình tính nhiều quá thì tới lúc mà không được á, nó lại hụt hẫng đời tôi tôi không sợ nghèo cái mà tôi sợ là không được ngồi ăn cơm cùng gia đình kìa đó là ngày thấy mấy đứa con tôi nó lớn lên nó trưởng thành nó lập gia đình rồi nó sống hạnh phúc chỉ vậy thôi còn cái tiền bạc và quyền lực cậu nói á xin lỗi cậu không phải điều tôi muốn tại sao lại không chọn tôi tôi không xứng đáng được yêu tôi không xứng đáng được tin à hay tôi không xứng đáng được có em trong cái thời gian em ở bên anh em đã tập cho anh một cái thói quen là không thể nào thiếu em được nó giống như là chó không thể thiếu xương Và mèo không thể thiếu cát vậy đó Em làm cái gì đó Nó rất là quan trọng đối với anh Bạn nam á Mất người yêu thì bạn vẫn còn công việc Còn sự nghiệp, còn mọi thứ để bạn vịnh vào Nhưng với phụ nữ khi tìm được một người yêu thật sự Một cái mối tình mà Mình nghĩ là mình sẽ dành cả đời để cho họ Thì họ chỉ có cái đó để vịnh vào thôi Chỉ có tình yêu để vịnh vào thôi Là phụ nữ chúng mình cần phải có sự nghiệp riêng độc lập về tài chính một người phụ nữ nội trợ đầu tắt mặt tối vì gia đình sẽ không đủ sức hấp dẫn để giữ chân chồng đến khi hôn nhân đổ vỡ thì lại quay về con số không hay trách là đàn ông người ta hời hợt vô tâm khi mà chia tay thì người ta có buồn đâu người ta đi nhậu người ta đi chơi nhưng mà thật ra là cái cảm xúc của đàn ông á nó tới chậm hơn phụ nữ phụ nữ chia tay xong về khóc lóc ủ rũ buồn bã rồi làm rất nhiều thứ nha bỏ ăn bỏ ngủ rồi mắt sưng mọi thứ giống như là phá cuộc sống của mình luôn đàn nhưng mà đàn ông đàn ông một tháng sau hai tháng sau bắt đầu gặm nhấm nỗi buồn anh có biết cảm giác lúc mà tôi quen anh là gì không là là đôi khi tôi tưởng tôi đang còn độc thân luôn á sinh nhật người yêu thì anh không nhớ ngày đến lúc tôi bệnh mấy ngày trời luôn anh cũng không hay xong mà tôi phải là người nhắn tin cho anh thì anh mới biết đến lúc anh biết rồi thì anh làm gì anh chuyển tiền cho tôi tiền của anh nhiều thiệt á nhưng mà tôi thấy nó còn không bằng cô cháu hành của thị nở nấu cho chí phèo nữa nó còn chứa nhiều sự chân thành mà tiền của anh không bao giờ mua được như mà anh chưa biết cách quan tâm Cách hiểu Hay là cách nhớ một người đó Thì anh đừng nên yêu ai hết Chỉ làm khổ cho mấy người yêu anh thật lòng thôi à Anh muốn nói với em một điều Thầy xin lỗi Anh không sợ Mình không đủ chân thành để yêu em Không đủ tốt để yêu em Anh cũng không sợ Mình không thể ở bên em mãi mãi Nhưng anh sợ rồi một ngày nào đó Em cũng sẽ bỏ anh đi Cảm ơn vì ai đã mang đến em tiếng cười Điều mà em luôn thiếu từ khi chúng tôi xa Chị có biết cái cảm giác mà mình phải chứng kiến người người đã từng yêu mình tha thiết Bây giờ lại dành tình cảm cho người khác như thế nào không? Anh thích diện mạo của em trước đây hơn Đấy chính là lý do mà chúng ta không nên lấy nhau đấy anh ạ Bởi vì đây mới chính là con người thật của em Chồng con người ta kìa Học thằng giỏi giang Còn con mày sao có gia đình chưa? Dạ chưa có Chưa có hả? Có ai để ý em chưa? Đó, sao mà không có được Chắc rất nhiều người chứ hả? Không có được Em biết em đẹp lắm không? Người ta nghĩ tới hai đứa con chắc người ta né em hết ạ Cảm ơn vì ai đó đã mang đến em tiếng Điều mà em luôn thiếu từ khi chúng tôi xa rời Cứ làm đi, cũng có cái gọi là thất bại ừ. Hay cứ yêu đi, cũng có cái gọi là đau khổ đôi khi á, có những cái biến cố hay là những cái khó khăn đến với mình nhưng đôi khi nó lại là những cái mà nó giúp cho mình tốt hơn có những người đang làm tình đã thấy cô đơn rồi có những người đang ôm nhau ân ái đã thấy cô đơn rồi tay ôm như vậy đó nhưng mắt nó lên trần nhà và khóc tại vì trong cái lúc ân ái đó người ta nghĩ là sau cái cuộc vui này á người đó có chịu ở lại ngủ với mình không cho nên là nếu đã biết người ta chưa dứt hẳn mối quan hệ mà vẫn qua với mình thì cũng nên chuẩn bị tâm lý một đêm ở cửa tai là chửi bới tôi thế nào cũng được ấp tiếng cho tôi thế nào cũng được nhưng mà ngoại tình thì tôi không bao giờ tôi tha thứ cho anh anh có biết điều ngu xuẩn nhất của một người đàn ông là gì không là tự tay mình hất đổ cái cơm của mình chỉ một tô phở tình đã trang sao ta còn níu kéo qua đã tàn cánh héo tưới làm chi người muốn đi sao ta còn giữ đời ta buồn cũng bởi chữ thương em cũng lớn tuổi rồi mà cũng không có nhan sắc nữa um, cho nên là anh co quen em thì ngoài cái tuổi tác của em ra thì anh đừng có bàn tới em sẽ lo cho anh đầy đủ năm nay điện thoại nào mới ra em sẽ mua cho anh Ờ, năm sau anh muốn có xe hơi thì em sẽ cố gắng làm để mua xe hơi cho anh cứ quen em thôi còn chuyện khác cứ để em lo